Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Casino Rất nhiều anh em đang đi đánh bài ờ, Lỡ thua tha rồi không biết phải làm sao Thì ờ, trong clip này Tấn ờ, sẽ hướng dẫn tới anh em Những cái dụng cụ đồ chơi bài bài bịp mới nhất hiện nay Để anh em có thể là gỡ gạc lại những gì mà anh em đã mất nhé đây, như anh em đang xem ở trên màn hình, anh em đang thấy rất nhiều loại máy đánh bài. À, trên trên màn hình đang có rất nhiều loại máy đánh bài. À, từ dòng uh, iPhone, Oppo, Samsung hay tất cả những cái dòng máy như kiểu Nokia này, anh em nhìn này. Đồng hồ đeo tay này, sạc dự phòng này, à, áo, camera áo soi bài này. Đó. Clip này Tuấn sẽ đi vào hướng dẫn và test cho anh em cái dòng máy đánh bài giá rẻ nhất mà mới nhất hiện nay để anh em có thể là gỡ gạc lại những gì mà anh em đã mất nhé à, với một bộ bài anh em đưa tất cả những cái bài nào mà anh em đang chơi Tấn có thể là đặt làm cho anh em à, anh em ờ, nào mà đang xem kênh của Tấn thì nhớ đăng ký kênh kết bạn Zalo và cái số hotline trên màn hình hoặc là lên trực tiếp cơ sở của bên Tấn nhé đây bây giờ trên tay của Tấn đang cầm là một con máy đánh bài con máy này là con máy iPhone giá con máy bài giá con máy đánh bài này cực kỳ rẻ luôn à, à, nguyên lý hoạt động của nó như nào bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho anh em luôn để anh em biết cách dùng à, anh em xem trên tay của anh anh em đang nhìn này anh em đang nhìn con máy này anh em bấm vào chữ thăng 2580 thăng đó nó sẽ vào cái ứng dụng này Đấy, khi anh em sử dụng con máy này vào anh em sẽ đăng nhập nó Đấy. hiện tại con máy thì nó có rất nhiều đời máy đây ngày xưa là nó sản xuất ra chia sẻ cho anh em luôn ngày xưa nó là con Samsung này con Samsung cổ này tiếp đến là con CVK 500 này máy đánh bài CVK 500 này Đấy, tiếp đến là con CVK 600 này máy đánh bài iPhone Đấy. sau này nó cải tiến ra con CAV CAC con này là CAC 700 con này báo rất là nhanh giá siêu rẻ anh em chỉ cần nhanh tay gọi đến số hotline của tôi trên màn hình Đấy, bây giờ Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em à, đây nhá à, trước tiên là anh em sẽ test cho anh em là trò chơi liêng đánh liêng đánh liêng là rất là nhiều anh em chơi mà cũng nhiều anh em à, cắm xe cắm nhà vì cái bộ môn này rồi à, bây giờ Tuấn sẽ đi test cho anh em để anh em gỡ nó gạc lại nhé đối với đánh liêng thì nó sẽ chia làm hai loại anh em làm cái đó chế độ này nó báo là nhà số 1 lớn nhất báo số nào thì nhà đó lớn nhất 1 2 3 4 đó hiện tại bài nhà mình là 8 điểm anh em xem qua này bài nhà mình là 8 điểm nhé đó 8 điểm tiếp theo có hai chế độ nếu mà anh em nào mà ẩm tẩy hay là uh, đánh ờ, chào ấy, thì anh em dùng chế độ này là báo tụ lớn nhất còn nếu mà anh em nào mà Ờ, chơi bỏ lá được thì anh em có thể dùng chế độ là 68 chế độ 68 là anh em bỏ lá đi bài của anh em sẽ lớn nhất bây giờ Tấn sẽ thử luôn anh em có thể đánh 4 5 nhà đều được nhé bây giờ Tấn sẽ tăng nhà chơi lên này 5, 5 nhà này 6, 6 nhà này. anh em đặt bài ra này 10, 10, 10, 2, kênh bài này 2, 2. kênh bài máy vẫn báo nhá đó anh em cầm lên em chia này 1 2 3 4 5 6 6 tụ luôn 6 7 8 9 10 tụ. Số 0 số 0 số 0 số 0 số 0 số Máy báo số 0. Nhà mình là 8 điểm. 8 điểm là lớn nhất nhá. Nhà này mấy nhà này không có điểm đâu. À? Đó. Tiếp theo, nếu mà anh em mà không làm cái, anh em làm con, anh em chỉ cần để đây anh em dê bài và canh bài cái phát này. Đấy. Máy nó báo 8 thì anh em bỏ 8 lá đi Còn nếu mà anh em làm cái ấy, thì em dê này. này đó 1 2 3 4 anh em cháo 4 lá xuống anh em em chia 1 2 3 đó con máy đánh bài này liêng rồi này anh em này bài nhà mình là liêng 345 này đó, liêng 345 anh em xem nhé nếu mà anh em nào đánh bài anh em không đưa được máy này vô sân chơi anh em có thể là sử dụng những cái dòng phụ kiện như là điện thoại Nokia đây bây giờ Tấn sẽ kết nối con điện thoại Nokia này cho anh em xem nếu mà anh em nào mà không đưa được máy đánh bài vào đây, đây là con máy đánh bài đúng không anh em sẽ kết nối con uh, Nokia này là anh em chỉ cần lắp pin vào đây à, bây giờ Tấn uh, một lát nữa Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em về cái con uh, Nokia này bây giờ Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em cái củ, củ sạc này đi củ sạc này là cái dòng cao cấp nhất anh em chỉ cần bật nó lên này nó sẽ báo đỏ này đó đây là lên rồi này tắt đi là nó sẽ báo xanh này Đấy. nếu mà anh em không để được máy này vào sân chơi anh em có thể đeo cho tấn một cái đồng hồ đây đeo cho tấn một cái đồng hồ này đồng hồ này đeo vào tay cầm bài lên là máy báo anh em nhé cầm bài lên là máy báo tấn sẽ làm một video chi tiết hơn về cái đồng hồ đó đây bây giờ tấn sẽ chuyển cái chế độ này dùng chế độ sạc dự phòng không dùng chế độ đấy bây giờ tấn sẽ giấu con máy này đi tấn chỉ cần cầm cái bật cái sạc này lên anh em nhìn này đã kết nối này chúi cái sạc này xuống phát là máy nó báo về bộ bài này anh em xem nhé này anh em xem này Đấy, kết nối phát là máy nó báo luôn này. bật chưa này đó anh em nhìn này, máy báo đấy bây giờ mình sẽ chuyển chế độ sang báo loa số người chơi 3 4 người này 4 4 người này cất máy đi này. đặt ra máy này cứ báo này À, clip tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn tới anh em ờ, con máy ờ, Oppo này, này máy đánh bài Oppo này à, anh em nào đang thua tha thì có thể là sử dụng con máy này giá nó cực kỳ rẻ để hỗ trợ cho anh em khi anh em sử dụng con máy đánh bài này anh em sẽ kèm theo là một cái tai nghe một cái tai nghe siêu nhỏ một cái tai nghe mini này đây đây là cái tai, tai nghe của con máy đánh bài này siêu nhỏ này đó tai nghe này anh em sẽ nhét vào trong lỗ tai à, con máy đánh bài này nó sẽ kèm theo là hai viên pin tức là một viên pin sơ cua đó pin của con máy Oppo này à, con máy rất là đẹp luôn anh em à, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng và đi vào sử dụng anh em sử dụng thì anh em bấm vào thăng 1388 thăng cái mật khẩu này anh em có thể đổi được nhé đó LG350 này sau đó thì anh em sẽ bấm vào con máy này nó có thể chơi được 5 trò chơi anh em sẽ bấm vào chơi trò bài cào đi chơi thử bài cào đi bài cào ba cây sập sám uh, liêng đều có thể chơi được bây giờ tấn sẽ đi hướng dẫn chi tiết cho anh em nhé nếu mà anh em nào mà không để được máy điện thoại ra thì có thể là dùng con này kết nối với con máy kia đó kết nối với con máy chủ đó thì anh em sẽ sử dụng được rất là hiệu quả sẽ nó hơi bị mờ ta sẽ chỉnh lại cho độ nét của nó này Đấy, nếu mà anh em nào mà không dùng được cái con máy ờ, kia thì anh em cất con máy kia đi và sử dụng thêm con này anh em sử dụng thêm con Nokia này bây giờ tôi sẽ đi test cho anh em cách đánh bạch cào bạch cào có thể chơi được hết tụ đây con máy đánh bài này giá cực kỳ rẻ anh em nhanh tay kết bạn vào số Zalo ở trên màn hình Đấy, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn bạch cào chúng ta sẽ đánh bạch cào bán tụ máy báo tụ số mấy thì anh em chỉ cần bán đi anh em lấy tụ đó về mình ví dụ bây giờ tôi sẽ test cho anh em xem nhé bây giờ mình làm cái khi mình để ra máy cho người ta kênh bài người ta kênh kênh thoải mái đi Đấy. Người, người ta kênh bài máy nó báo số 3 tức là tụ số 3 lớn nhất 1 2 3 thì bây giờ mình chia từ mình thì bài số 3 sẽ lớn nhất mình sẽ phải chuyển lại mình chia từ bài số 3 1 2 3 mình lấy bài số 3 về mình khi đó điểm của bài nhà mình sẽ rất là cao anh em nhé à. bài của mình là 6 điểm 6 điểm nó to nhất rồi anh em nhìn này, nhà này một điểm này đó cái máy đánh bài này nếu mà anh em đánh bài cào bài binh Ấn Độ bài sập sám anh em bán tụ được thì coi như là uh, cực kỳ nhanh gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha nhé tiếp theo ví dụ tăng người chơi lên này anh em bấm vào nút âm lượng này một sáu người chơi này anh em để bài ra người ta kênh bài này khi người ta kênh bài xong người ta đặt bài ra đó máy báo một thì mình chia luôn nhà mình này một này hai này ba bốn năm sáu nhà này đánh bài cào đôi lúc có thể chơi được lên đến 10 13 nhà 15 nhà để có thể chơi được bài nhà mình 8 điểm anh em nhé này bài nhà mình 8 điểm đó Bên Tấn thì có rất nhiều phụ kiện để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài bịp một cách hiệu quả Đó là cái đồng hồ soi Đây, anh em có thể sử dụng cái đồng hồ này anh em đeo vào tay Khi anh em đeo vào tay thì anh em sẽ cầm bài lên là máy nó báo Cái đồng hồ hoặc là điện thoại Nokia áo soi Đó, khi anh em đeo vào thì Tấn sẽ chỉnh cho anh em cái dây nó vừa tay Anh em cầm bài lên là máy nó báo Đồng hồ này pin có thể chơi được tầm 2 tiếng Đó hoặc là anh em có thể sử dụng cái sạc dự phòng rất nhiều rất nhiều phụ kiện để hỗ trợ cho anh em áo này camera cúc áo này camera cúc áo này anh em sẽ đeo vào trong áo này khi mà để bài ra khi mà anh em để bài ra này tay của anh em sẽ che đi cho người ta kênh bài người ta kênh bài này anh em bỏ tay lên máy nó báo liền cho anh biết anh em biết thì không nó sẽ không phải báo hai lần anh em bán tụ đi một hai ba mình sẽ lấy tụ số 3 của mình 4 5 6 đó đây là cách để anh em có thể chơi bài hiệu quả nhà bài của anh em là 8 điểm này 9 điểm này 9 điểm là to nhất nhà này 7 điểm này 7 điểm này đó nhà này không có điểm luôn đây là cái dòng máy đánh bài nó hỗ trợ cho anh em anh em nào mà sử dụng nó sẽ được bảo hành là một năm và được tặng kèm theo là hai cây bài hai cây bài một máy một tai nghe đây là bộ phụ kiện nếu mà anh em không sử dụng bài này thì anh em có thể dùng bài 2k này hoặc là sử dụng cái bài này đó đây là những cái mẫu bài cực kỳ phổ thông nhất để hỗ trợ cho anh em đi chơi một cách hiệu quả bảo hành phần mềm lỗi đổi mới trong vòng một năm đó cơ sở thì anh em có thể lên hai cơ sở trên ờ, bến xe mỹ đình hà nội bến xe miền đông sài gòn đây là những cái dòng máy cao cấp để hỗ trợ cho anh em ví dụ như có thể là xe CAC 700 này đây dòng máy iPhone này CAC 700 này anh em nhìn không Đó. bên tấn thì còn rất nhiều phụ kiện bây giờ tôi sẽ quay cho anh em xem rất nhiều phụ kiện để anh em có thể tham khảo đó anh em có thể tham khảo rất nhiều phụ kiện bên ờ, cơ sở của tấn nhé cho sáng lên một chút để anh em nhìn đó. Đó, hiện tại thì đang có rất nhiều sản phẩm đó anh em có thể tham khảo này đây là những cái dòng đồ chơi bài lá nếu mà anh em nào mà không muốn sử dụng cái này thì có thể dùng ờ, ví đổi bài hoặc áo đổi bài quần đổi bài hoặc là kính áp tròng bên tới ngoài có rất nhiều loại kính áp tròng anh em có thể sử dụng kính áp tròng anh em đánh liêng anh em đánh liêng thì anh em có thể sử dụng cái kính áp tròng này cái bộ kính áp tròng này nó hỗ trợ cho anh em là đeo vô mắt anh em có thể là nhìn trên lưng lá bài từng con bài một đó kính ấp tròng áo đổi bài đây anh em có thể sử dụng áo đổi bài tất cả là ưu tiên giá cực kỳ rẻ nếu mà anh em đăng ký kênh nếu mà anh em đăng ký kênh của Tấn Casino anh em sẽ được hưởng một cái giá cực kỳ ưu đãi và nhớ kết bạn Zalo đây đây là cái áo đổi bài áo sơ mi này Đấy, áo sơ mi này rất là kín đáo hoặc là anh em có thể sử dụng một cái ví đổi bài đây áo ví đổi bài đây là những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài một cách hiệu quả nhất đó anh em nào muốn sử dụng cái đồ nào thì có thể là inbox trực tiếp qua Zalo cho Tấn số hotline trên màn hình anh em nhé à. và đừng quên là đăng ký kênh của Tấn Casino nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em những anh em những anh em nào mà đánh ba cây ấy đánh ba cây miền bắc mười ăn chín nhịn mà thua tha ấy xem clip này này đánh này ấy, là chỉ cần một tay thôi ví dụ anh em bốc cái nhé cho người khác chia ví dụ đánh bốn nhà đây này bốc cái một này nhất một này là ví dụ ai chia được người ta làm trương người ta phải chia từ mình trước bài của mình này anh em nhìn bài mình này hai này ba này bốn này người khác chia bài luôn mình chỉ cần bốc cái thôi điểm của mình lúc nào to lớn to nhất à, em xem đây là ván đầu tiên nhé ví dụ bây giờ này đánh bốc cái ấy, là anh em chỉ cần đánh ba cây ấy, anh em chỉ cần đánh một tay thôi ví dụ người ta để ở đây cho mình mình người ta người ta không biết mình đánh máy đánh bài người ta đợi, để ra đó anh em nhìn thấy chỉ cần dùng một tay này anh em nhìn này canh bài này Đấy, canh bài này Đấy. khi anh em canh bài này ấy, là em cắt này bốc bài ấy là em xòe ba cây lên này Đấy, cây thứ ba này nó báo ba là anh em xòe cây thứ ba lên này cây này là cây bốc cái này nhất một này nhất một là anh em người ta chia thì mình này một này hai ba bốn này đó là bài của anh em điểm sẽ to nhất hai ba năm mười này đó khi mình 10 điểm thì mình sẽ phải làm như thế nào khi mình 10 điểm thì một là mình bán cái đi hai là mình có thể là đánh nhỏ thôi đánh 5 năm là mình cũng ăn tiền rồi còn khi mình bốc cái mình bốc cái là mình sẽ hơn người ta một cái này là anh em để đây này đó anh em để ra anh em bốc cái đó là 6 này 1 2 3 4 5 6 người ta sẽ phải chia từ trước mình một cái đó như ván này vẫn thế này em nhìn này 9 điểm nhá đó đây là cách đánh bài ba cây miền Bắc 10 ăn 9 nhị 9 10 nhân đôi còn nếu mà anh em nào mà chơi bài miền Nam ví dụ như chơi bài binh Ấn Độ đi bây giờ Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng máy và cách chơi bài luôn này à, anh em xem này anh em chỉ cần ờ, bấm vào cái cuộc gọi này ví dụ máy đánh bài như này nó là một con điện thoại anh em lắp sim và nghe gọi thoải mái nhé anh em bấm vào cuộc gọi này thăng 2580 thăng con máy đánh bài này là con máy đánh bài giá cực kỳ rẻ anh em chỉ cần ờ, liên hệ vào số hotline trên màn hình ấy kết bạn zalo anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của bên tấn nhé này bình ấn độ này Đấy. khi anh em sử dụng con máy đánh bài này anh em sẽ được tặng kèm là anh em sẽ được tặng kèm là hai cây bài anh em sẽ được tặng kèm là hai cây bài đây tặng kèm cho anh em là hai cây bài Đấy, đây là hai cây bài tặng kèm cho anh em Đấy, khi tặng kèm hai cây bài anh em sẽ được tặng kèm là một cái tai nghe bảo hành máy trong vòng 2 năm bảo hành phần mềm nhé anh em nhé bảo hành phần mềm trong vòng 2 năm à, phần mềm không bao giờ có lỗi đó, tôi sẽ bảo hành cho anh em bây giờ đánh bài binh Ấn Độ 5 nhà này tức là đánh 5 nhà này khi anh em để bài đây máy báo liền này kênh bài này Đấy. khi anh em kênh bài ấy là anh em chỉ cần à, cầm bán tụ đi thôi ví dụ máy nó báo hai thì ví dụ một hai chia từ đây thì anh em bán bên này anh em lấy nhà số 2 về mình đó là bài của anh em điểm sẽ to nhất đây là cách đánh bài đây đôi 4 5 6 Đấy. À. đây là nó 8 8 mấy 86 đúng không đánh binh đây à, binh Ấn Độ là 86 này. Đó. hoặc hoặc là 9 này đây 94 86 94 tùy theo mình binh nhá đó mình binh là 94 tiếp tục này Đó, nhà này thua cái chắc rồi nhà này chín mấy, bán xài à? nhà này 93 92 nhà này thua này nhà này đúng rồi nhà này 9 9 mấy này 94 nhà mình 95 mà đấy 47 2 nhân này mấy này 9 nhân này 7 nhân này không không tính tiền à? đánh binh Ấn Độ là anh xem đúng đúng rồi nhân này 9 9 93 này nhân nào ừ, nhân này 80 thì không có điểm thua nhà mình 95 đúng không sao còn có có 10 ở đây này Binh có cả 10 hả? Đây Ví dụ nhà này là 94, 94. Nhà mình vẫn lớn điểm nhất anh em nhé Này em xem này Đó 6, 9, này là mình 9 mấy 95 này. Đó Tiếp tục thử lại cho anh em xem một ván nữa này Để anh em biết cái máy đánh bài này nó có hiệu quả như thế nào nhé Bản thân của Tấn là một trong những người thợ Cho nên là nếu mà anh em sử dụng con máy này còn nhanh hơn cả đánh tay luôn Này khi em dùng máy này anh em chỉ cần kéo bài về đặt ra đây kênh bài này là máy nó báo máy nó báo 5 rất là nhanh em đến 1 2 3 4 5 6 5 người chơi 5 nhà 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3, 4 5 4 5 1 2 3, 4, 5. ván này nhà mình sẽ là to nhất nhé à. 95 Đây 99 Nhà mình 99 này anh em nhé Đấy. 99 đúng không Đó Đây là 99 này 99 là to nhất rồi Không cần phải sọ những nhà khác làm gì cả Nhà khác thì chẳng cùng lắm Đó Anh em thấy không à, còn Nếu mà anh em đánh máy đánh bài này Anh em không đưa được máy vào anh em có thể cất máy vào trong túi sau đó thì liên kết với một con điện thoại nhỏ nữa để anh em ngụy trang anh em có thể ngụy trang vào con điện thoại nhỏ nữa. đó là con điện thoại Nokia này đây, đây là con Nokia này anh em chỉ cần lắp sim và nghe gọi bình thường anh em vẫn sử dụng con máy này và liên kết hai con máy với nhau đó anh em phải liên kết hai máy với nhau cất con điện thoại này đi sử dụng con này vẫn chơi bình thường đeo tai nghe ở ngoài cái dòng máy đánh bài ra thì hôm nay tớ muốn chia sẻ với anh em một dòng ví đổi bài cái dòng ví đổi bài này cực kỳ hiệu quả trong đánh liêng, đánh ba cây, đánh bài cào. Đó. Đây là cái dòng ví đổi bài. Sau cái dòng ví đổi bài này Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em một cái dòng áo đổi bài. Này, ví dụ đánh bài mà anh em như này. bốn nha. Cái dòng ví đổi bài nó sẽ hỗ trợ cho anh em như thế nào. Anh em cùng theo dõi clip này. 8 điểm này. 8 điểm bây giờ ví dụ bài mình vẫn nhỏ, mình có thể cất con 8 này đi. Đó, mình lấy một bài khác đi. Đó, anh em xem mình sẽ lựa chọn một cái bài phù hợp nhất với con 8 đó ví dụ như ván này đi anh em sẽ lấy thành 9 điểm ví dụ anh em chỉ cần này thôi anh em đổi nhẹ cái phát là thành 9 điểm này. ví đổi bài nó sẽ hỗ trợ cho anh em là như thế ví dụ đây anh em chỉ cần đút con 8 này vào cửa miệng nó sẽ tự đổi đó nó sẽ tự đổi con khác ra cực kỳ êm luôn nhé ví dụ con 2 vào thì con 8 ra này. đó mình có thể nhả bài ra bằng ấn vào nút chỗ này ấn chỗ này ấn vào đây nó sẽ tự nhả bài ra đó đây là cái dòng ví đổi bài hoặc là anh em có thể sử dụng một dòng nữa ví đổi bài này cực kỳ rẻ anh em chỉ cần kết bạn Zalo Tấn sẽ gửi cho anh em cái giá cực kỳ ưu đãi đây là cái dòng thứ hai nếu mà anh em không chơi được ví anh em có thể dùng áo đổi bài đây là cái dòng áo đổi bài áo phông áo sơ mi sử dụng pin anh em nhé anh em chỉ cần đút lá bài ở đây nó sẽ tự nuốt rồi đó nó sẽ tự nuốt con bài này vào sau đó thì con này là con át này anh em sẽ đút này vào đây nó sẽ tự đổi con kia ra cực kỳ nhanh đó con quy này con quy vào thì con át nó sẽ ra pin pin này là rất là khỏe luôn mình có nút nhà bài nữa đó, ra bài này đây cái dòng áo đổi bài mình sẽ sử dụng pin tiểu này đó khi anh em sử dụng pin tiểu anh em mặc áo tùy từng size anh em nhớ kết bạn zalo để lấy một cái size hiệu quả nhất size L, XM, XL đấy size M, size L, XL 2XL còn nếu không anh em có thể là sử dụng kính áp tròng đây đây là một bộ kính áp tròng của Mỹ hàng này là hàng USA anh em đeo kính đeo cái len kính này à, kính này có bảo hành anh em đeo được 3 năm bảo hành một năm anh em đeo được 3 năm đây là kính áp tròng nhìn xuyên qua lá bài để hỗ trợ cho anh em đánh liêng ba cây hiệu quả. Đấy. Trên uh, cơ sở của Tấn Casino thì có rất nhiều dòng đánh bài chuyên nghiệp. À, còn nếu mà anh em nào mà đam mê về bộ môn bài lá, muốn học chia bài, anh em nào muốn học chia bài, Tấn sẽ dạy cho anh em, dạy cho anh em cách đánh bài cực kỳ hiệu quả luôn. Ví dụ anh em chỉ cần cầm bài lên, anh em chỉ cần cầm bài lên như Tấn này thôi. à anh em chỉ cần cầm bài lên như này là anh em có thể là lấy được liêng anh em đánh liêng nhé ví dụ anh em đánh liêng là anh em chỉ cần cầm bài lên như này đấy anh em chỉ cần cầm bài lên là đặt bài cho người ta kênh cắt thoải mái này. cho người ta cắt bài này Đấy, khi người ta cắt bài lên mình chia chia bốn năm nhà đều được ví dụ mình bắt đầu mình chia từ nhà mình nhà này nhà này xuống tiền đi xuống tiền cho mình cầm mình chia này một này hai này, ba bốn này, năm này một này, hai ba bốn năm này. chia bình thường luôn đó đây là kỹ năng đánh bài bằng tay nghề anh em nhé này bài nhà mình liêng này hai ba bốn này đó kênh cắt thoải mái có rất nhiều cách để anh em có thể là chơi đánh bài Đấy. đây là đánh bài bằng tay nghề dạy cho anh em những cái kỹ năng chia sẻ cho anh em những cái kỹ năng đánh bài bằng tay nghề đó bản thân mình là thợ đánh bài lá cho nên là anh em yên tâm những cái kỹ năng đánh bài hầu như là đỉnh cao những kỹ năng đánh bài đỉnh cao Đấy. ví dụ là mình có thể là làm bài bằng cách kèo bài Đấy. kèo bài cũng được mà kèo bài Đấy. mình chia làm hai này Đấy. hai này đó con hai này về mình con này nó bay ra đây rồi ba hai này đây là kỹ năng đánh bài bằng tay nghề anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn Casino để theo dõi nhiều clip nhé hoặc là lên trực tiếp cơ sở chào và hẹn gặp lại tất cả anh em Chào tất cả anh em đang ờ, thua tha mà muốn chơi đánh bài gỡ lại gạc lại những gì mà thua tha thì hôm nay Ờ, anh em đã thua tha rồi thì chắc chắn là điều kiện kinh tế cũng chưa chắc là đã phù hợp để dùng những cái dòng máy cao cấp thì đây clip này Tấn chia sẻ với anh em là những cái dòng máy đánh bài những cái dòng máy đánh bài mà những anh em người ta đã gỡ gạc lại những gì đã mất sau đó người ta nhượng lại cho Tấn thì đây giới thiệu với anh em là dòng CVK con máy này đã được sử dụng qua rồi nhưng vẫn được còn rất là ok vẫn còn rất là ngon tiếp theo đây là dòng CVK 500 dòng máy Samsung cũng là một con máy đánh bài đây là những cái máy đánh bài cũ Nói vậy cho anh em dễ hiểu Nếu mà anh em nào mà muốn sử dụng một con máy đánh bài cũ Để gỡ gạc lại những gì đã mất Thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số Zalo ở trên màn hình Hoặc là lên trực tiếp cơ sở để test hàng Giá nó đơn giản lắm Từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu cũng là máy cũ cũng có Đó Anh em nhớ đăng ký kênh Kết bạn Zalo Sau đó để được thừa hưởng những cái con máy cũ đặc cấp này nhé Đây là những cái dòng máy cũ mà chỉ có bên Tấn mới có thôi Đấy. còn nếu mà anh em muốn sử dụng máy mới thì giá của nó chỉ có tầm trên chục triệu một tí thôi 19 triệu cũng là trên chục triệu anh em nhé đó ví dụ như vậy ở đây thăng 1388 thăng con máy đánh bài này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là chiến thắng gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha nhé ví dụ mà bây giờ sẽ là đánh liêng là cái môn phổ thông nhất nhiều anh em cắm xe về cái môn liêng này nhiều nhất thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đánh liêng không cần phải ván nào cũng tố bài chỉ cần là ván bài mình điểm to mà người ta không biết thôi anh em nhé này đánh bài anh em chỉ cần đặt bài ngang dọc thì máy cũng báo nhé đó đặt lên trên này máy cũng báo nhé Đấy, camera rất là rộng anh em xem này lên trên này vẫn báo rồi đó máy báo 3 tức là tụ số 3 lớn nhất chia này chia luôn để lấy tụ số 3 xem nó có lớn nhất không nào đó tụ số 3 6 điểm anh em nhé tiếp theo ván này người ta nhất không sao cả cho người ta làm cái đây ví dụ cho người ta làm cái đúng không bây giờ tôi cắt bài ván này ông nhất thì tôi cắt bài đúng không à, ông chia đi thì bây giờ à, <coughs> ông chia bài tôi cắt bài thì bây giờ ông phải chia bài đúng không một hai tôi lấy bài số 3 về mình <coughs> như ván này bài của mình điểm sẽ to mình không cần làm cái nhé ván này mình không cần làm cái 5 điểm này 5 điểm cũng to rồi anh em nhé nhà này 5 điểm thua này nhà này 6 điểm này à. cắt lại cho anh em xem nhé bây giờ mình sẽ để chế độ cắt bài này. không cần làm cái mình sẽ chuyển sang chế độ bỏ lá <coughs> à. không cần làm cái anh em nhé ví dụ cho người ta làm cái đi tôi cân bài ok kênh cất bài này ví dụ người ta chia đúng không ok cho chia đấy người ta sẽ phải chia từ bài người ta một hai ba bốn đó như vấn này là bài mình sẽ thắng luôn này. 9 điểm đó mình không cần làm cái mình chỉ cần bốc cái thôi bài của mình điểm lúc nào cũng to rồi đó 9 điểm nhà cái này ông làm cái này 8 điểm này 49 10 điểm đó nhà mình bốc bài thôi mình không cần chia bài anh em nhé đó đây là một số kỹ năng trong đánh liêng làm lại làm lại cho anh em xem này ví dụ bây giờ người ta để cho mình bốc bài đúng không ok bốc bài này đấy này. ví dụ tôi để bốc bài máy nó báo ba để cho anh em hiểu nhé máy báo ba này máy báo ba thì bây giờ mình chỉ cần bỏ một lá xuống thôi cho người ta chia đó người ta chia từ người ta này một nhà này hai nhà này bài mình bài số 3 này đó bài của mình điểm chắc chắn sẽ to hai nhà này Đấy, anh em xem nhé 8 điểm 8 điểm là lớn nhất chưa Đây. 8 điểm này. nhà cái này dùng máy đánh bài nó có một cái ưu thế như thế mình không cần làm cái mình cũng chiến thắng Đó. Ờ, ngoài ra thì ờ, Tấn Sam muốn ờ, tư vấn cho anh em một số cái dụng cụ mà chơi bài bịp hiệu quả dụng cụ đánh bài bịp hiệu quả nhất hiện nay anh em có thể sử dụng đến nếu mà không sử dụng máy đánh bài anh em có thể sử dụng một cái phụ kiện khác ví dụ như là kính áp tròng để đánh liêng bộ kính áp tròng này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là nhìn thấy lá bài nhìn thấy trên lưng của cái lá bài này ví dụ con này là con di nó sẽ in một chữ di to tướng lên trên giữa lưng lá bài này Đó. nó sẽ in một chữ di ví dụ con này là con con áp con áp này anh nhìn chữ nó sẽ in một chữ a to tướng này là con áp để anh em biết là anh em chỉ cần đeo một cái len kính đeo hai mắt cũng được anh em đeo hai mắt kính Đấy, thì anh em có thể sử dụng cái bộ kính áp tròng này cái bộ kính của Mỹ này Đấy, đây là cái bộ kính Mỹ Đấy, kính sẽ kèm theo là 10 bộ bài anh em chỉ cần nhanh tay kết bạn Zalo ngoài ra nếu mà anh em nào mà muốn sử dụng dòng đơn giản hơn thì có thể sử dụng một chiếc ví đổi bài như thế này Đấy, ví đựng bài này, đựng tiền này Đấy. nguyên tắc hoạt động của cái ví này như thế nào ví dụ bây giờ bài của anh em là 10 điểm như thế này đúng không anh em chỉ cần để tay này đỡ tay này anh em đặt nhẹ cái phát là nó sẽ hút con át này vào sau đó anh em chỉ cần đợi bài thôi đợi một cái ván bài nào nó đơn giản nhất thôi là nó chỉ có hai điểm như thế này thôi này đợi một cái ván bài đơn giản nhất chỉ có hai điểm như này thôi anh em sẽ đổi con át lấy con hai bài của anh em sẽ thành quy cả át chỉ trong nốt nhạc đây được gọi là dụng cụ đánh bài bịp đẳng cấp nhất hiện nay Nha. này, khi anh em muốn lấy cái con át ra con hai ra anh em bấm vào cái chỗ này nó sẽ tự nhả bài ra này À, ra rất đơn giản đúng không ạ đây là cái dụng cụ đổi bài như là ví áo có có cả áo cho anh em thử đây đây là dùng áo đổi bài này. đó anh em nhìn không đây là cái bộ áo đổi bài đẳng cấp nhất à, anh em chơi thì anh em lắp cái pin này vào bên trong pin tiểu này bài cũng đổi như giống như là anh em đánh bài bình thường vậy anh em chỉ cần tách ra này anh em đút nhẹ đây cái phát nó sẽ tự hút lá bài vào đó đơn giản đúng không ạ anh em chỉ cần muốn đổi này ví dụ đầu hình như này ấy. anh em chỉ cần đưa con này vào đây này anh em đẩy nhẹ cái phát là nó sẽ tự đổi ra này quy cả này đó, áo đổi bài này nó cũng thế nó cũng là một sản phẩm có nút nhả bài đó, anh em chỉ cần bấm vào con mắt này phát là nó tự nhả bài ra nó sẽ ra bài cho anh em trên cái áo đổi bài này thì nó có rất nhiều size để anh em lựa chọn Đấy, tùy vào cân nặng của anh em anh em nhớ kết bạn Zalo gửi thông tin cân nặng chiều cao qua cho Tấn nhé đó, để sử dụng cái áo đổi bài có rất nhiều mẫu mã này đó Đấy, ví áo quần quần đổi bài còn nếu mà anh em nào mà đam mê có thể là sử dụng tay nghề học đánh bài bằng tay nghề thì đây chia sẻ cho anh em xem này đây là một bộ bài máy không phải bài lỗi bên tấn còn có cả bài lỗi nhá bài lỗi thì nó có ký hiệu là lỗi tam giác này lỗi móc này lỗi số này lỗi ở đây là lỗi số này lỗi ở đây là lỗi tam giác này lỗi ở đây là lỗi móc này Đó. còn đây là bài máy bài máy này khi mà tấn cầm bài lên tấn chỉ cần cầm bài lên này là tấn biết con này là con con con áp này Đó. khi chia bài này Đó. con 10 này chia bài bình thường cho anh em xem này ba này Đó. khi mình chia bình thường này là mình sẽ lấy bài bài mình 5 này 8 điểm này đó. đây là chia bài bằng tay nghề anh em nhé bài thường vẫn có thể chia được đây được gọi là đòn truyền truyền ngó anh em nhé còn nếu mà anh em nào muốn muốn học những cái đòn đơn giản ví dụ như chia hạ này chia hạ bằng cách nào thì rất đơn giản thôi anh em người ta để bài cho anh em cầm anh em cháo bài đúng không anh em cháo bài anh em có thể lấy được liêng tùy theo ý muốn của anh em ví dụ mà bây giờ tấn sẽ lấy liêng Đấy, tấn sẽ lấy liêng cho anh em xem nhé lấy liêng thì đơn giản đó, đó. lấy liêng này. để bài cho người ta canh người ta sẽ canh bài này. ok chia đây à, mỗi nhà gà bao nhiêu gà mình chỉ cần cầm bài mình chia này đó. chia bài bình thường thôi à. khi anh em chia bài bình thường này là bài của anh em sẽ có con liêng này liêng hai ba bốn này đó đơn giản đúng không ạ cũng không đơn giản cho lắm nhưng nếu anh em chịu khó đam mê học hỏi thì có thể làm được Đấy. anh em nào mà đang xem kênh của Tấn thì có thể là kết bạn Zalo liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em